ta không mang thế thái đổi thay không mang sóng gió mùa phân chỉ có bên tràn trong lòng mãi bình an. Dưới một giọt nước mắt thừa than lại bóng hoa bóng tiếc tan nguyện một đời có nhau mới là yêu thoáng qua kia mùa xuân này thế nên còn ai oán nếu tâm người đã vơi đi đừng sao trái tim em còn xưa đừng mong muốn khiến nhau thêm khổ đau nhạt bờ môi nhạt bờ môi nét son mờ trong gió cớ sao còn mong chờ đắn đo vẫn một lòng ôm không màng hết hai đôi tay không màng sóng gió bố vây chỉ có bên chàng trong lòng mới bình an rơi một giọt nước mắt vừa than lại bóng hoa bóng tiếng an nguyện một đêm có nhau mới là quyền đâu